đây rồi ok đánh đi anh đi em quay cho đây quay ông coi ông quay ông này coi đây quay này ông coi ờ nè thấy mặt đàn cái này thì đâu có quà gì có bộ nhớ băng tiếng này không băng tiếng này chọn điệu đây là chọn tiếng này được chứ khui thùng đàn EW 410 cho vô ờ, mấy phần đu A ví dụ chọn tiếng piano này ngoài cho có lưu vô đây à, à, đây chọn xong rồi mình lưu đó, đè vô đây lưu ví dụ này tiếng đây tiếng đây tiếng đây tiếng đây thì chọn vô cái đu a với đu a mình sẽ chọn theo cái tiểu tiếng nào tùy mình chọn vô là hai cái mài chung với nhau để em quay cho ờ, hướng dẫn cho đó đó này. Đó, thế mình chọn theo kiểu tiếng nào chọn thế chọn tiếng uh, ờ, trình vô 001 đi không không cũng pino quá Thích bấm vô đùa thì lưu vô đây đè, đè vô này lưu vô này đó vô bấm vô chỗ khác này mắt bấm số 1 đến pino bốn tiếng nhưng mà nhiều băng nhiều băng có nghĩa là đây là băng à, băng một này băng 2 này, băng 1 này, băng 2, băng 2 băng 3 này, băng 4 này, băng 5 để 8 băng. Có nghĩa là một băng thì được 4 tiếng, 8 băng thì được. Đấy thì mình cứ lưu sẵn theo đó mình chơi. Thế thôi, ví dụ chọn tiếng này, ví dụ hòa cho. Mỗi cái tiếng nó có khác, khác nhau, trộn rồi là khác nhau đi. lấy thêm bê pedal đạp cho nó phèn nó mới đạp có nghĩa là nó nó trung bộ luôn ha không nó chỉ cái này mua riêng cái này là dành cho piano nếu mà đẹp hay hơn thì mua cái này còn còn cái bộ này là mình chỉ có cái này với cái vàng với cái bao không với cái bao đúng rồi là hết rồi lại thêm cái giấy nhạc nữa nha hỏi ra à, ông thầy có hỏi cái gì cứ hỏi ông chủ rồi mình sử dụng đúng rồi dạ dạ e w 410 ạ à. mới khui trong thùng ra luôn anh ngoài hàng mới khui á dạ mới đập cái thùng ra nè đây cái thùng nè anh dạ. hỏi giờ còn sản xuất lại này không còn dưới đang còn sản xuất chứ dạ vẫn còn anh đang còn sản xuất với ba, chứ còn sản xuất sau bạn dạ hàng chính hãng hàng mới về 2020 mà à, dạ, tại tại em thấy như cái cây này nó đã sản xuất một thời gian rồi mà có nghĩa là sản xuất nhưng mà nó có nghĩa là vẫn vẫn ra hàng mới với là vẫn sản xuất đều đều vẫn sản xuất bán đều đều cái này model này ra lâu nhưng mà sản xuất cây đàn này sản xuất 2020 giống như nó bán hết thì lại về hết bán hết lại về đó giống yeah. như dạ. đợt dịch này đâu sản xuất được nhiều đâu mấy nhà máy ngừng hết rồi lâu lâu chỉ sản xuất một số cái kiểu như cú thôi dịch mà ai suy nghĩ được làm những việc khác lo chạy dịch chưa hết bên nước ngoài chạy dịch chạy công đít lên đó <laughs> Việt Nam đi lung tung Việt Nam mình còn đang tận hưởng đó à. S770 S770 tới 20 triệu cơ mà đúng rồi 20 bao rẻ nhất Sài Gòn là 20 đó <laughs> Trời biết cô dễ thương quá Đi từ đâu đến đây vậy cô? Từ uh, Hải Đèn mới là 2, Ở ngoài biển hả cô? Dưới Nếu mà đèn thích à, trồng thấp hơn dạ. 670 dạ chào Vinh bốn triệu à, mua đèn mới đó trăm mấy cây rồi sẵn có đi cũng đi công việc đúng không con chứ đâu phải đi mua đàn không đâu đúng không dạ. chủ yếu mua đàn dạ trời ơi đi xa quá cái em thấy gọi là chơi nhạc rồi có mua rồi ở đây dạ thầy coi giùm dạ vậy cũng cứ tư vấn gây xoay về xong hỏi cái f bảy bảy mươi f bảy mươi tới hai dạ cái này bê đen gần thì thích thì mình cắm cho bê đen stand